Hello xin chào mọi người Cảm ơn mọi người đã với channel của mình Và mình là Vì đây Và video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục đến với máy thiết đạp Xin cho mình sẽ xuất có nha các bạn Thì trước khi bắt đầu video mình mời các bạn để lại cho mình một like Và đây thì cái nhóm của mình nhá. Và đừng quên bác lại chúng các bạn để nhận các bạn mới như khi mình làm video mới Thì trong video lần trước mình đã có Và đường đô đã là thành công và có xây dựng cho nó một cái chỗ để ở ta thắng trị nó bằng cách ngược thế này và làm một con vịt nhưng mà nó là sống khá là xấu thì mấy anh học tập thì mình là có làm một cái đường bán ở đây để giúp di chuyển lại cho nó nhanh thì hôm nay mình sẽ bây giờ chúng mình sẽ đi xuống và một ít cỏ ví dụ này để lấy cho con vịt đẻ rồi bắn này đây đây nữa còn đây nữa rồi đấy thì còn video ngày hôm nay thì mình sẽ làm một cái chỗ để à, cái đồ giặt ở phía trong nhà của mình này bây giờ thì mình sẽ đi vào cái chỗ của mình 15 Đó là của mình để là 15 Ô nhẹ thì mình liều mình cần là Vậy Một cái piston dựng nhưng mà Mình chưa đi farm được sẽ lắm. Thì bây giờ thì mình Sẽ Chuẩn bị mình liều mà Lát nữa mình sẽ đi tìm sẽ làm sao nhỉ Bây giờ thì ta đấy và làm một cái piston em mất ăn một điểm đã đã ra một điểm tổ này một đi set ton nữa đấy ra đi chạy thẳng ra cái storm ơi à. storm làm rắn gì nhỉ làm sao nhỉ để mình xem công thức đã đây là cần một điểm set là thiết bị trong nay mình còn rất là nhiều bởi vì mình có máy sẵn tắt ở ngay phía bên kia kìa oh, sao đây mình sẽ làm cái chỗ thay đổi giảm ở phía này ở phía này thì mình ừ, mình mình đi xuống đấy và mong cái háng ở phía gần nhà mình cái chỗ này nè Chúng mình sẽ làm ở đây để khỏi vướng cái chỗ hang ấy nhỉ à, Chứ bây giờ thì mình sẽ đi tìm một cái khu vực cỏ sư lãm để à, phám một ít đi đến năm like để phá một ít lãm để mang về làm cái piston gì nhỉ hẹn gặp lại các bạn thì mình đi đến cái chỗ sư lãm này nhỉ Three days later. Sao Wow. Ui, đấy đấy để rồi mình định ra đây rồi. Bây giờ thì trời đang có dự trữ thì mình sẽ đi học một lúc. Đi lạc nữa trời. chuyển sáng tối thì mình sẽ lại lấy vào làm Islam sẽ sao nhỉ? Ui, đấy là con Savannah. Ui, bây giờ này vào Thạch cũng sẽ chặt một ít Nhưng mà không cũng vậy để hôm sao xây dựng nữa nhỉ Vì Đấy Để một ít mong thấy về trong chứ Mình còn mang theo cái cũ chúng ta Mang rồi Ôi đời lại băng tay rồi Hmm. À, thêm hôm nay là đủ rồi mình mong tay rớt xuống thôi Ừm Đúng rồi chim mình sẽ đi sắm một ít bo này Và một tí thức ăn nhỉ Thức ăn mình thì Bữa hôm ra mình toàn ăn thịt heo không à Bo nhà mình cũng sắp tuyệt chủng nói rồi Bởi vì thịt nhiều quá Ừm, à, đến rồi Đúng hay không? ui rồi không uhm. cái quan trọng nhất có đang có rồi uhm. bây giờ thì mình sẽ thì tôi biết khám phá một ít ở chỗ này luôn nhỉ cái gì cái ra à nhà ma phù thủy dân mặc cũng giả pha với chỉ được ba phù thủy thôi rồi nó làm thuộc à, à. mèo của mèo ức ra ra là mèo của phật thủy là mèo đen chứ kìa ui ui trời bạn kìa má không dạ vào đã à. 사람들이나 이 사람은 일락 사람은 đã được tôi xem nha ba này có cái gì để lùm hay không về hmm. rồi nhìn cho chả mau vì chơi cũng sắp tội rồi bây giờ thì mình sẽ leo ra một cái tay nào đó ba đời con sẽ làm xuất hiện thôi mình sẽ phá một ít rồi mà ông về để làm piston thì mình ra một thổi sẽ làm mình sẽ đứng lại và đời ơi là trời tội rồi video này thì sau khi mình chờ đợi một lúc thì đã có rất là nhiều sẽ làm support nó rồi bây giờ thì mình sẽ đi xuống và diệt nó thôi mình bái xuống để dùng cái kiếm nhạc của mình để chém nó ra nhiều hơn nhỉ à mấy con nhỏ nên là bởi hai bạn cũng nhau nhiều thế nhiều bao nhiêu không không còn nhiều sản phẩm ăn hôm nay lại ra ông lúc mà anh thấy trên cao rất cái nhiều lắm như ở bên này cũng có vài con nữa nè ấy một con to đi này có timber này đi nha giỏi lắm đi đi nha còn spam này không tìm được hết anh em cái creeper là spawn lên được bây giờ Đấy, zombie bắt đầu Yếm Á, một thủng Bại cà lên đi ra đây và ngủ tạm một chắc ở phía trên cây này là thôi Lần này bọn chất non thì mình thấy cũng là được rồi Bây giờ ngủ một lát và sáng dậy Kiếm bị quái lấy kinh nghiệm sức tạng và bảy bay rồi Ừ, thịt bò luôn Ừ. Ơ, có sức hè đâu, con sức đâu À, này không phát đâu con trai Ui, con tình yêu này cái sẽ là Win ừ, Khả à, mình chân này cũng đã đủ vay rồi bây giờ thì mình sẽ đi vay. không biết chân này pháo hoa còn đủ nữa ta ừ. Mình đi vay hướng nào ta Như hướng này chứ phải Này này Này thì gặp lại gặp lại thì mình bay về tới nhà nhỉ em thì sau khi mình bay đến nhà và mình à, dọn cái phần đầu thì mình thấy là lúc bay vậy thì mình đã hết à, thuộc sụp ngọ à, pháo hóa và bây giờ thì mình sẽ đi ra chỗ à, bãi phân mỹ này và loại một ít mỹ và mang vào để um, mang vào để làm à, pháo hóa nhỉ làm chừng này là đúng rồi mày bây giờ đi mày bây giờ phải đi bóng thôi này đi vào sáng phía bên kia và lại một ít thuật súng thôi à hình mình nhưng mà không nhớ ừ, năm thì tấm nhà của mình vẫn đang còn vài quả pháo bóng nữa ít qua bị bãi sáng phía bên kia luôn hôm nay cũng đủ mình để mình bãi sáng phía bên kia luôn này để nào đi đi rồi một ít thuốc súng này ui mình quên là cơ hội cho mình không farm ở cái chỗ này chúng ta xuống giữa để em farm mà vì giờ cũng chứ lì hôm nay con phải ăn chúng ta con luôn và đang lại đợi 12 lại có ngoài ấy thì ám giác dân tập video sau thì mình sẽ phám để lại một ít pháo hoa nhé bây giờ thì đi vào và làm cái máy rồi giảm mà mình gọi lúc đầu ra thôi này nó này một ít đá mình sẽ lấy đá này Mày ơi, chạy tao cái piston diện một cục chặt hơn mày ơi sẽ làm chỗ này thì này đao xuống hmm, mình sẽ thấy cái đoạn này thành um, ừ. à ôi phải có bài kiều luôn đấy đấy đấy lại một ít gỗ nữa đi bây giờ chỗ này là xuống 6 hố 1 2 3 5 6 rồi bây giờ đào ra thẳng như thế này cắt bốn hố 1 2 3 4 đào rồng ra như thế này rồi thế này thì mình sẽ đặt một cái đuốc nhỉ? giờ đào lên thế này đúng đó sẽ đào tạm như thế này đã đặt nữa nếu mà thiếu thì mình sẽ đào tạo thêm nữa này bây giờ thì mình sẽ đặt một cái piston ở chỗ này à, đặt một cái piston dính đặt cái đá thế này đang à, hơi đập cái này đã như thế này thôi, ta không chạy ra lên à không Con em mình này đẹp trai như thế này giờ thì vòng lên giờ thì vòng lên chân lăn nữa ai như thế này là đụng nè Chỗ này cũng phải đọc vào chỗ này nữa Bây giờ thì đặt này stone vào mình sẽ thử nhận được đấy để xem nó có bắt đầy thì storm này lên không nhỉ? vì nó không là cái piston ra hmm. làm sao này xem à, đẹp này được được được được piston ở đây sẽ làm ra nó không mà tông này này là bắt hạt ông má ra phải thấy ông thương nhỉ để mình lên chạy ta thấy để ta like một cái piston thương đã ta cùi mình hãy ra ra đã dạ, đến đây được không con thì mình sắt đó ừ. Có được không à còn một dịch vụ nữa đây không được à dạ được phải đại tại phải đánh ai à, cùi bình thường thôi đấy đấy Ừ, nhớ tải piston thương mà được chứ phải rồi để thấy cái này bằng piston thường rồi đặt cái khẩu tự nhiên lên nhằm lên bấm cái chỗ này nó vững cái gì vậy không được người ta à được rồi nó sẽ gì là cái chỗ này nó bị vướng thì phải đặt cái piston dị vào mình sẽ làm rồi này là được rồi thì đã đặt cái nút này đã nên là một ít một ít đường đi respawn lại rồi bây giờ thì làm nó đau chỗ này thì lặn nó đi lên mà không hôm nay không đi lên nữa. đau cái chỗ bên này thì chỉ lặng nữa đi lên Nào các bạn chạy tao luôn rồi ừ chúng ta ổn rồi đấy bây giờ thì đi lên để làm cái hệ thống phía trên kia đã bây giờ đặt một cái cửa sập ui ui à đây để tao bằng hai cái cửa sập này một cái cửa sập mình sẽ đặt ở chỗ này rồi một cái cửa sập mình sẽ đặt trên này đấy bây giờ chỉ cần nhấn nút đấy bây giờ thì mình sẽ lấy giả cái giả này của mình ở đấy đặt một cái ở đấy đã nó sẽ để ta thấy một cái giả đi giảm nữa thì từ sáng nó có hoạt động tục hiệu quả không nhẹ đã min đã min đã min chẳng gọi làm gì nó luôn luôn luôn nhanh nhanh nhanh đấy bằng ở đấy nếu không có thịt mình đang nó sẽ bỏ ở đấy lại nhỉ thì ở cái đường thì nó này khá lâu sau lúc này rồi được chưa được hai cái thôi chịu một cái rồi mỗi lần sẽ chuẩn bị một què luôn yes. ở đây đi đây sẵn rồi đưa xuống mình đặt cây mở lên rồi ra đây là trẻ vô dạ cũ của mình tiếp theo thì mình sẽ bắn một cái này lên đấy ra trẻ vô dạ này vào rồi bây giờ thì mình muốn thay bộ dạng này mình chỉ cần nhắn lên đấy sẽ làm vào thấy ừ, anh chị bắt đầu thấy đấy nhưng mình sẽ lại bao dặn hay mặt lại nhỉ mình sẽ cắt cái nón vô đấy đấy rồi thế thì cho là tội mình sẽ ngủ một trận này nhỉ thì trong mình đã làm xong cái chỗ gọi là cái chỗ đã dạ rồi dạ xong rồi bây giờ thì mình sẽ đi à, à, trao đổi một ít đồ với dân lang để kiếm thêm emerald bởi vì cái kiếm cái cúp này cái sèn cả này mình chứ có sửa chữa lại thì bây giờ thì mình sẽ trao đổi một ít à, đâu để nắng nó lên sửa chữa nhé uhm. bây giờ thì anh phải cục bộ thôi anh ít mỹ vì trong này sáng nó đổi những lan thì lâu giờ mới có mở đấy ấy à? thì cái máy phán này nó không hoạt động thì à, sản lượng nó thu mị ra khá đi luôn nên bây giờ thì mình sẽ đi vào cái chỗ còn sắp này của mình có được nhiều không mà sáng dưới lan đổi luôn ui ngay rồi ừ. rồi à đúng rồi chào được cái khẩu cho này dễ đây em sẽ vì đâu có đâu mà đâu có pháo hoa đâu mà đâu mang cạnh ui mình sẽ là vặn bị yên luôn mình ngồi ra tránh giọt bên phải ý ừ, mình hôm sau mình sẽ phải kiếm một cái ủng có dòng chân lành đó ấy vì trên mặt được cho nó đã đầy, vì Thấy không? Đấy, nó lan lên cho mình là 8 tỷ nó khá là cực luôn Ui, đây con bị đây này Lại yếu Trốn của Chiến Lan luôn Cái này của mình chẳng sấy mà Nhớ không? Ừ. Có cho cả bây giờ để chạy ra nó mới bị chạy đã Mấy trong này có con chạy nữa không? ấy Ui, bắt đến đầu vậy Đây Rồi, xem nào Được, vì này mày 12 viên nó đổi sạch lại đổi sạch lại em emerald mình ở còn một mặt đường á em mình chơi cho lại lên cấp nếu mà ai chết rồi chắc bạn nếu mà hài bạn ăn được khỏe của mình cũng khá là sáng hiểm bởi vì bọn ra lâu dương mình đâu, đâu bỏ đi được được chỗ đâu như là bạn này thì bạn này bạn này này theo mình trên đã rồi cho bạn thì là cái sắt thì hôm sau mình sẽ đã rồi lại bạn cái sắt nhẹ á à, đúng rồi bây giờ thì sẽ đi là đi về thu hoạch một ít lũ để đã đổi bạn liên lan nói à, nếu không có này ừ, nhưng mà đấy là cú tan tị mình sẽ cho đẹp nó ra để luôn thôi để cho nó đẹp đi Ừm, mình ăn nhầm là ở trong nhà mình còn nhiều kìm kìm rợn nữa ta. Ừm. chẳng Đấy. Trận này khá là nhiều kìm rợn. Không biết có con nữa không ta? Hay là bên nhà khỏi. Ui, được. Cái bỏ rượu nữa thôi. Ui giời lắm cậu Ui giời Ui giời ơi Ui con khóa Để mình sẽ điếu Đó Làm việc bên nhà khó Một ít Là kiếm đón xem Con đã Nếu không có cái gì mà lại mặc Con Không luôn Rồi sẵn cọ luôn Con sửa chưa đi Mình sáp mình Coi như sạch luôn Chẳng có gì đòi bạn ra luôn ta Gì ngố Đứa hậu Thằng mẹ la xanh như thế này bạn mình ngồi vậy Đấy Tìm ra mới thôi Sáng kia chắc rồi bạn nhân lan À nóng dân thôi thậm chí mình sẽ đào lại cũng được mà nhưng mà thôi bữa nay mình trang trí cho đẹp vậy thì mình sẽ không đào đó đào cục thôi đấy chào lời bạn như lan thôi ném đổi lại ui bỏ bỏ trả rồi, ui dây luôn thì là mình sẽ sợ làm một cái à, chỗ à, để không cụ Jin cụ dây này bỏ ngay đi học ngay có có lũ mà ngay có lũ đi đùa cũng nhìn mày lâu lắm rồi nhé lũ dần rồi nên thì chào đồng ít lũ thôi đây Ê, cho là sống vậy luôn Ê, ê, ê Tôi tròn 20 luôn, trả rồi luôn Đây, trả rồi đã đây Ui dồi ôi, con thiếu một cái Rồi Rồng đã đây Ừ, đấy Đủ trọng nhiều lắm Thôi đời bạn À là Đấy tại vì nhiều chứ à sụp đạn à. mình sẽ trả rồi để mình sẽ xem nhấn phòng của mình hôm nay có tốt không nhỉ vì mình xây chu mèo cho hai bạn này nữa ở xã vào đấy đây có cái chỗ này trẻ này Đi, không đi gian ngày hôm sau thì mình sẽ xây dựng cái chu mèo sáu nhỉ đi vào đi vào đi vào đi vào đi vào đi vào đi vào rồi uhm. nào đội những cái nào những cái nào làm mạo mà đội những cái gì đi ui là cái điều này có khi chạy sợ máy em sẽ đi sợ máy rồi mình sẽ giờ mình sẽ tém em mạng của mình bằng cách à, đánh à, cái sub à, đánh lên này xem nó có hiệu ứng gì là tốt hay không ôi ở bên gì vậy ta có chuyện gì vậy ra xã hội bây giờ từ sáng tiếp thôi, rồi em còn sắp bạn ra gì tiếp nào còn món quà bất ngờ gì nữa nào ấy rồi nó làm hẳn đấy rồi vì hưởng của chủ gây tiếp đây là sub của lên nó có hiệu đọc á mình cũng không biết nữa à, rồi bị ở đây và ta còn ít bị ngố và giữa hậu mang về để trao đổi với bạn như lại rồi nó thôi em đã đôi bao nhiêu để à, anh ghép sửa trừ vào đó rồi sửa trừ ghép sửa trừ vào đấy Wheel. Ừ. Mấy là mình có thể cậy cái này đấy Giống như là mình sẽ đi vào và giảm hết Ừ Rồi Ừ Tao sắp tội rồi kìa đi trời, nhắn thế à ui ui chặt hương đi mọc ra này Đấy. Uhm, mọc này uhm. ta một chắc ở đây đã nào hôm nay tổng kiểu lan ảnh nông dân chăm chỉ vậy ta ui ui các bạn đấy ui thôi bây giờ đi vào và trả lời về bạn đi lan thôi à, tìm này các bạn chạy tàu này tàu một ít à, dạo xem ui làm lại rồi á à. đi ngủ rồi đã nó ngủ vậy phải vặt rồi à đấy rồi trả lời là nói ấy đúng không không rồi đi nó đủ hại con mẹ đi Ui Mình khăn mày quỳ sửa chữ này ta Cái này cỏ này Cái này chắc ở trong hồng Đâu Cái này bỏ bằng Bỗng ngon Rồi nha mình Đấy có hai quỳ rồi Bây giờ Chỉ anh tạo đổi thêm hai quỳ nữa thôi Nó đấy Đấy Hai quyền rồi Nha chị bài với nhá thôi ừ. Ừ, ừ. ui chạm nữa hư ui ai nói ừ. thế nè sắt nhà nè bỏ đấy ra bỏ ra chỗ này còn sẵn nữa đây lẹp cái kỹ xem bà là kinh nghiệm mình sẽ đi qua lại một cái cấp kinh nghiệm view uhm, view hồn đấy sàn uhm. nắm quyền chứ con cái cũng này nè cũng nay giờ mà mình ép sửa trừ thì không mẹ bố hàm con ép xử trừ à laptop có rồi ơi bây giờ mình mất cái cúp à, cúp không cúp có giá hai chứ ừ, để đổi tay đi không đủ cái nghìn đổi tay luôn ừ hay đi rồi Nha, thì ok các bạn thì cảm ơn các bạn chia sẻ mấy clip này. Để các bạn thích video này là cho mình một like, một đăng ký kênh của mình nhé. Và đừng quên vào cái chuông thông báo để nhận thông báo mới nhất khi mình làm video mới nhé. Thì à, nếu các bạn muốn muốn mình xảy gì thì hãy nhớ comment là phải dân phải gửi phân mình luôn nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye. Bye bye.